còn bác nào mà chưa biết đến cái bộ đồ chơi miếng dán cảm ứng báo dung không tăng bầu cua này thì các bác cứ xem hết video hoặc liên hệ với em số điện thoại em ở trên màn hình em sẽ tư vấn cho các bác còn bác nào mà muốn được hiểu rõ hơn thì các bác cứ lên cơ sở em em và sơn tài xỉu và cơ sở em ở bến xe miền tây sau đây em sẽ giới thiệu qua về cái bộ đồ chơi miếng dán cảm ứng báo rung bầu cua không tang này đây đây là cái bộ bầu cua mà khách đã đặt em làm vào mặt bầu cái miếng dán em đã làm vào trong mặt bầu rồi các bác nhá một lát nữa khi mà cứ bầu lên thì máy nó sẽ báo không có thì máy nó sẽ không báo bầu cua thì chơi rất là dễ luôn và chiến thắng thì tuyệt đối luôn bởi vì bầu cua nó không như tài xỉu tài xỉu mình còn sợ phản đúng không ạ lên lục nhưng mà nó có nhiều khi nó vẫn ra tả ra xỉu còn đây bầu cua lên mặt nào là nó rung mặt đó không bao giờ có chuyện phản cả nên là các bác có thể giành chiến thắng tuyệt đối về mình nắp và đĩa mình chơi nắp đĩa nào cũng được còn nếu mà các bác muốn chơi trên hột của người ta thì các bác cứ liên hệ với em em sẽ tư vấn cho các bác cái cách để các bác có thể chơi trên hột bầu cua của người ta còn đây đây là cái nón cái nón này em đã làm cái máy báo rung vào bên trong nón rồi các bác nhìn này đó nón rất đẹp luôn em đã làm cái máy báo rung vào bên trong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 em khẳng định là bên trong này có bầu nhá các anh nhá thì máy nó rung mà đó có bầu luôn cái cái cái này nó to, nó to hơn cả tay của em em cầm hơi khó không có bầu này các bác này không có bầu ở cái tiếng này thì các bác có thể bỏ qua hoặc các bác ưng mặt nào thì các bác đánh mặt đó thôi nhưng mà mình cứ bỏ qua đi cho nó chắc các bác nhá còn em vẫn dở lên nha các bác xem này đó không có bầu ba gà không có bầu tiếp nha các bác nha đó không có bầu tiếng này có bầu này các bác này các bác đánh bầu cho em này đó có bầu chuẩn chưa ạ tiếp tục lại có bầu tiếp này các bác này đó có bầu chuẩn chưa có con bầu tiếp này các bác này đó có bầu được chưa ạ vừa rồi thì em đã test thử cho các bác một vài tiếng và các bác thấy cái độ hiệu quả của cái bộ đồ chơi miếng dán cảm ứng báo dung không tăng bầu cua này nó thế nào chuẩn nếu như mà em không nói là 100% đúng không các bác